Hi à, mọi người, chào mừng mọi người đến kênh Góc của Lộc nha Hôm nay Lộc sẽ quay về Đình Phú Tự một lần nữa Để quay cho mọi người xem cái nét văn hóa về nghệ thuật hát bội của quê hương mình Trong video lần trước mình đã gặp cô à, vợ chồng của cô Năm Xuyến Và cô Năm Xuyến cho mình uống à, rượu từ cái bông của cây mai cổ thụ mọi người Không biết là lần này mình về gặp cô Năm thì cô Năm có còn nhớ mình không? À, bây giờ là 6 giờ chiều thì à, mọi người đang chuẩn bị để cho cái à, xuất hát đầu tiên ở trong đình có một bạn tên là An bạn nó rất là giỏi về cái à, phong tục tập quán và chuẩn bị cho cái hoạt động của đình thì bạn ấy không muốn xuất hiện cho nên mình hạn chế quay bạn ấy nha mọi người nhưng mà bạn ấy là người mà chỉ dẫn cho mình và hướng dẫn cho mình các cái thông tin về đình rất là hay nha mọi người ở phía bên phải đình có một cái nhà của cô chú Năm ở thì mình sẽ đi qua đây để gặp cô chú Năm à, cô chú Năm còn nhớ mình không nha chú Năm nhớ con không quên mẹ rồi con hôm bữa con ghé à, đình nè cô Năm cho con uống à, chú muốn năm nhớ con không dạ ờ dạ đang ở đâu à? chú ông khỏe không ừ chú khỏe không chú biết bình thường đang ra làm đang ờ, nước uống á dạ à. còn con năm rồi mình bển á dạ, ăn ăn ăn nằm đồ ăn làm sao á chú à, bấm hay gì á dạ à. để con đi vòng vòng chơi nghe à. bữa con gặp chú chú à. chắc chú quên con rồi à, đâu nhớ được <laughs> dạ dạ à, bây giờ các cô chú trong đình đang chuẩn bị cho cái buổi lễ túc yến buổi sáng đã có một cái buổi lễ rồi thì à, buổi chiều sẽ là lễ túc yến lễ đại bội và sau đó là những cái màn mà biểu diễn hát bội cho bà con xem thì bây giờ mình sẽ đi xung quanh quay cho mọi người xem nha thường ở phía trước đình sẽ có những cái à, hàng ăn hoặc là những cái quầy đồ chơi cho những cái à, bà con dẫn con cháu lại đây thì nó như một cái à, ngày lễ à, hoặc là một cái dịp xuân gì đó mọi người tụ tập với nhau thì rất là hay nha mọi người bạn An ở trong đình chia sẻ thì à, đình sẽ 3 năm tổ chức hát bội một lần do cái kinh phí cũng khá là hạn hẹp và do bà con tự tay để đúc kết ủng hộ với nhau mọi người năm ngàn một cái năm ngàn một cái mày vô mày vô ừ, dạ. vậy á rồi con ngồi ghế đó cô tên gì cô cô thanh thảo dạ à. mỗi lần mà mình chuẩn bị cái mình uh, diễn mình phải làm mình trang điểm mình chuẩn bị quần khoảng bao lâu cô cả tiếng đồng hồ còn một tiếng đồng hồ dạ một năm là mình ngoài diễn ở đây rồi mình còn diễn đâu nữa không cô diễn hai rồi dưới bà tri á con trai ta dạ eu nhược quyền hay còn gọi là virus sang nhược quyền sang là bố một những chúng ta là một cái tiếng có được tiếng dạy đỏ tượng trưng cho mặt trời gọi là nhược tức

địa hán thần thủ võ nhân ngày đại lễ khánh nhật thường niên bốn hội đình phú tự lập đạt cả quý tế linh thật ngưỡng cầu chúc cho quốc thứ dân an phong điều vũ thuận thiên hạ thái bình hôn trung lợi lạc nhất nguyện thiên trường địa cử Nhi nguyện nhất quyết chứng minh Ta nguyện dậm bái linh thần kỳ đây chính giám đàn trà Tứ nguyện cầu cái nam nữ Thôn quan lạc Tử tôn muôn diện Hai chữ an khương Đảng diễn viên nam nữ toàn đoàn đông cũng cúng linh thần Tứ bái thank you cùng dùng lễ hội kỳ yên chạp miễu năm nay Và đêm nay là đêm hát đầu tiên đoàn sinh An Quang ra mắt quý vị kịch bản được mang tên Ngũ hổ bình Tây Địch thanh thâu chân châu kỳ Và để tiền diện quý vị theo dõi Đoàn chúng tôi xin mạng phép giới thiệu thành phần diễn viên trong các vai như sau mãi được cuộc gì hảo ý đây để dạ hello thế thừa cũng dễ thiên nhân sẽ thử đêm minh hùng chính hạ tây hạ đào chẳng hay các em cứ định liệu chứ hà cả phân lại đây đặng dạ, rõ trên dưới đồng tâm hiệp lực quyết ra tài bảo vệ tông an đông khử mã bé an ngõ tên